bao quanh anh đây đây là mây mờ Những lời người nói trước đây đã tan biến đi đâu nhưng định kiến mình cách đã đến với nhau này đã không sâu Tuy nhiên tất cả đã là số phận à, Anh chưa biết sẽ chết từ đâu Đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này phận Anh chẳng biết sự chết từ đâu Đôi khi anh đã muốn vượt lên